phụ nữ sẽ luôn đẹp trong mắt đàn ông nếu họ có được bốn đặc điểm này. Có câu nói rằng, người phụ nữ thu hút đàn ông bởi ba phần dung mạo và bảy phần khí chất. Một người phụ nữ có khí chất có thể trông vẻ bề ngoài không nổi bật, nhưng lời nói và việc làm cũng như nụ cười của cô ấy đều mang theo những ẩn ý riêng, khiến người khác yêu thích và trân trọng. Phụ nữ thu hút đàn ông không phải bởi xinh đẹp, mà bởi trên người họ có bốn đặc điểm dưới đây. 1 thanh lịch và biết nghĩ cho người khác trước. Ngoại hình của người phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng cần phải thể hiện ra sự thanh lịch. Người phụ nữ thanh lịch chẳng những thể hiện sự tinh tế ở dáng vẻ bề ngoài mà lời nói cử chỉ đều nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy thoải mái như đang được tắm trong gió xuân vậy. Người phụ nữ thanh lịch khi làm việc đều nghĩ cho người khác trước, đứng ở góc độ của đối phương mà xem xét vấn đề, không dùng tâm nhãn hẹp hòi của bản thân để yêu cầu người khác Mọi hành động lời nói và việc làm đều thể hiện ra là một người rất có chừng mực, dù gặp phải khó khăn hay hiểu lầm, người phụ nữ thanh lịch cũng sẽ không cãi lộn mà xử lý vấn đề một cách nhẹ nhàng, có lý trí. Đàn ông yêu thích sự tao nhã của phụ nữ thanh lịch. Đây là khí chất bên trong không thể tạo ra được từ y phục hoa lệ cùng sự trang điểm lộng lẫy. 2. Thiện lương và biết đủ. Một số phụ nữ trông rất xinh đẹp nhưng mỗi hành động hay lời nói của họ lại khiến người khác cảm nhận rằng phẩm chất thấp kém, tâm địa xấu xa, tâm nhãn hẹp hòi, luôn tính kế với người khác, ham muốn vật chất vô cùng lớn. Người phụ nữ này dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể khiến người khác yêu thích và tôn trọng. Hơn nữa, tướng tùy tâm sinh, người có nội tâm bất thiện, lòng đầy mưu ma trước quỷ, nhan sắc dù đẹp đến mấy cũng dần bị hạ thấp và để lộ ra hung tướng. Ngược lại, những người phụ nữ thiện lương, đối xử với người khác chân thành, dù họ không được xinh đẹp, nhưng tướng mạo thể hiện ra rất hòa ái dễ gần, khiến người khác muốn kết giao làm bạn bè thân thiết. Hơn nữa trong họ ngày càng có phúc khí. 3. Chín chắn và biết chăm sóc gia đình Người phụ nữ biết chăm sóc gia đình, có tính tình vui vẻ, đôi khi làm nũng một chút sẽ khiến người đàn ông cảm thấy sự tươi mới và quan tâm đến mình. Còn người phụ nữ nổi giận mỗi ngày vì những thứ vụn vặt mà tranh chua cãi lộn. Như vậy họ đã trở thành người chuyên đi gây sự. Nếu người đàn ông yêu thương và chiều chuộng một người phụ nữ, trọng trách gánh trên vai anh ta sẽ rất nặng nề. Anh ta cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt. Nếu họ còn phải thường xuyên đi dỗ dành một người phụ nữ không biết điều thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Phụ nữ chín chắn sẽ hiểu được mọi điều đàn ông làm đều vì gia đình, họ sẽ biết chăm sóc chú đáo và không đưa ra những yêu cầu quá đáng, hiểu rõ lúc nào nên nói và lúc nào nên làm. Phụ nữ chín chắn và biết chăm sóc gia đình thường rất thu hút đàn ông. 4. Nhẹ nhàng và ân cần Nhẹ nhàng và ân cần là nét quyến rũ rất riêng của người phụ nữ. Giọng nói nhỏ nhẹ của họ có thể làm xúc động tâm can người khác. Không chỉ vậy, họ còn biết nghĩ cho người đàn ông của mình ở nhiều phương diện. Họ sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà cãi lộn, Họ luôn khiến đàn ông hiểu được mình và cảm thấy thoải mái dễ chịu khi có mình ở bên cạnh. Người phụ nữ nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo có thể mang lại cho đàn ông nhiều điều. Đó không chỉ đơn thuần là sự tận hưởng cuộc sống, mà còn là sự an ủi trong tâm hồn, khiến đàn ông ấn tượng sâu sắc. Mặc dù dáng vẻ xinh đẹp bề ngoài của người phụ nữ có thể thu hút người khác để mắt đến, nhưng chính sự tu dưỡng nội tâm và phẩm đức của họ mới thực sự làm cho người khác trân trọng yêu thương và nhớ mãi.